Xin chào các bạn Hôm nay lại Hưng Khuyến Mãi sẽ test cho các bạn xem một dòng bếp ga dành riêng cho thị trường nội địa nhập Bếp này có thương hiệu là Rina Mã số series của bếp là KGE M661VFTS bốn mã số cuối của bếp để bỏ hành là 0466 Tôi sẽ mở nắp ra để các bạn xem nội thất nguyên trọng của bếp này. đây là nó cái bên trong của bếp đây sẽ đóng nắp lại để cho các bạn bên trong của bếp đây xanh đẹp đấy bếp này thì lò nướng có hai tầng lửa hai tầng lửa một tầng lửa trên áp xuống và hai tầng lửa hai bên giúp cho chúng ta có thể dễ dàng vệ sinh chừa rửa đây. bếp có hai tầng lửa đây một tầng lửa trên áp xuống hai tầng lửa hai bên các bạn có thể dễ dàng nướng đồ ăn mà không có cần phải chở nhiều còn lửa cháy xanh đẹp đấy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 khả ăn chính là tắt lửa thì có thể là gió thổi thôi nên nơi nào quảng cáo chống trào là quảng cáo không có đúng với chức năng thật sự của bếp Đấy, sau 5 giây bếp của tôi đã khóa ra kèm theo một tiếng bếp chức năng khóa ga khi gió thổi là tắt lửa thành công đây chức năng thứ hai là chức năng khóa ga khi nước cạn nồi chức năng này sẽ có dùng hai cái miếng sắt để mô phỏng thay thế cho hai miếng đáy nồi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 con ó với con thỏ như thế này giá 15 đến 20 ngàn một cặp ấy, thì các bạn sử dụng được khoảng từ 2 cho đến 3 tuần nhưng lại pin coi như là Bana Sonic Toshiba Maxell sử dụng được 30 đến 40 ngày nhưng lại pin này ờ, có giá khoảng 40 ngàn một cặp rất là tốn kém để tiết kiệm thì chúng ta cũng nên tránh ra không có nên sử dụng những loại pin này khi mà các bạn ăn nấu nướng tự nhiên bạn thấy ngọn lửa nó giảm nhỏ ngọn lửa lại thì có thể là do que cảm biến nó cảm nhận được nhiệt độ là nóng hơn 200 độ C rồi nó giảm nhỏ ngọn lửa lại để tiết kiệm ga chúng ta chúng ta không cần tìm được nữa tôi thử cho các bạn xem với bên phải là 280 độ với bên trái là 270 độ thì ở vị trí khác nhau bếp sẽ có nhiệt độ nó khác nhau để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn để sử dụng ờ, này một cách nó tiết kiệm hơn thì chúng tôi có bán kèm hoặc là tặng kèm một viên pin sạc như thế này tuổi thọ của nó là từ 3 cho đến 4 năm thời gian sạc là 16 tiếng thì nó sẽ đầy và khi mà các bạn sạc đầy thì các bạn sẽ sử dụng được khoảng từ 3 ờ, cho đến 4 tháng sử dụng pin đó các bạn kéo một pin ở đây ra này bếp sử dụng một cặp pin đại như thế này một cục pin sạc chắc không có gắn vừa vào được do một pin sạc nó ngắn thôi để tăng chiều dài trên pin sạc chúng tôi có kèm theo một cái thanh lò xo như thế này bẻ cong cong một đầu lên pin kia cho các bạn chúng ta làm dấu sẵn rồi hai đầu rồi dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm rồi chúng ta móc vào để cố định làm so như thế này học pin đó nhà sản xuất họ làm sẵn cho chúng ta một cái ký tự dấu trừ bên trong và dấu cộng bên ngoài rồi chúng ta lắp ra đi chang như vậy rồi một đầu của lò xo tiếp xúc miếng thép cho hộp pin với sử dụng pin sạc bình thường các bạn chú ý là chúng ta không nên lắp sai lắp đảo cực nha lắp sai lắp đảo cực sẽ làm hư hỏng pin cũng như bếp sẽ không hoạt động được khi mà sử dụng pin sạc nó để được cái lượng pin của nó là nhiều hay ít các bạn nhìn vào cái đốm đỏ đây cái đốm đỏ nó sáng đèn nên không tắt tức là pin sắp hết hoặc là các bạn nghe cái năng lượng của bếp cái năng lượng của bếp nó nhanh nó mạnh như thế này tức là bên của nó còn à, nhiều cái năng lượng của bếp nó yếu chậm dần đi tức là pin nó sắp hết chúng ta mình cắm sạc vào một phía tay trái chúng ta đặt nó vào cái đầu dây sạc đi kèm với đó một cái dây sạc dài 3 mét để chúng ta có thể sử dụng chúng ta thì cắm vào và cắm vào điện sạc thôi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 đối với chức năng nấu nước sôi này thì mình khi mà chúng ta nấu nước sôi nước trong nồi nó sôi lên 5 phút sau thì bếp sẽ tự động nó khóa ra vì ờ, vi khuẩn nó cần phải ở trong nước sôi 5 phút thì nó mới thật sự là chết hẳn nên khi đun nó nước sôi các bạn nên sử dụng chức năng này để đạt được hiệu quả tốt tiếp theo bóng đèn này đây là chức năng nấu cơm và chức năng nấu cháo chức năng nấu cơm ở đây thì là chức năng nấu cháo ở đây các bạn chỉ phải di chuyển cho cái đèn nó sáng thôi đối với chức năng nấu cơm thì các bạn nấu cháo chứ thì các bạn chỉ việc bấm vào chọn thôi còn đối với nấu cơm thì chúng ta nên sử dụng những loại nồi có đường kính đáy nồi nhỏ hơn 25cm để đạt được hiệu quả nấu cơm nó ngon nhất vì nếu ở bên Nhật á, thì họ sẽ sử dụng những loại nồi dành riêng cho bếp ga có giá là hơn 3 triệu ở bên Nhật nhưng mà lại nồi nó không có lưu hành nhiều ở Việt Nam nên khi ở về ở Việt Nam chúng ta nên sử dụng những loại nồi có đường kính nhỏ hơn 25 cm để sử dụng ờ, thay cho để đạt được hiệu quả nấu cơm ngon nhất Tôi sẽ trở về vị trí nấu nước sôi để chọn đây còn đối với cái bên trái thì nó có chức năng rang chức năng chiên đây đối với chức năng chiên á chúng ta bấm chọn vào đèn nó sáng lên thì que cảm biến nó sẽ tự động gia hạn cái mức chịu đựng của nó từ 250 lên hơn 300 độ c để chúng ta có thể thoải mái ra những loại thực phẩm khô cần nhiệt độ cao nếu các bạn không bấm lúc này thì bếp sẽ khi mà bếp đạt tới hiệu ờ, tới ờ, nhiệt độ là 250 độ thì nó sẽ khóa ga để cho an toàn rồi giới thiệu ngay từ đầu còn đây chức năng chịu nhiệt độ chiên đây nó có ba cái nhiệt độ 160 180 và 200 độ C chúng ta chỉ việc bấm chọn vào cho cái đèn nó sáng ở đâu thì bếp sẽ bảo lưu nhiệt độ đó chúng ta thì việc di chuyển cho cái đèn nó sáng đến cái nhiệt độ chúng ta cho là thích hợp với thực phẩm chúng ta đang chiên thôi giúp cho chúng ta chiên thực phẩm nó ngon nó giòn hơn với một cái nhiệt độ nó ổn định ngoài ra đây là bếp nướng có hai tầng lửa một tầng lửa ở trên áp xuống và hai tầng lửa hai bên các bạn có thể dễ dàng nướng đồ ăn mà không cần phải chở nhiều cũng như cho các bạn à, không nên đặt một tảng lớn đồ ăn vào chúng ta nên cắt đồ ăn nó nhỏ nó vừa vặn ra sắp đều về phai nướng để cho khi mà nướng hơi nước nó bốc lên nó làm mềm thức ăn còn chúng ta nó không có bị khô cứng và nếu như các bạn đang sử dụng bếp ga nội địa nhật mà chúng ta gặp cái vấn đề về cái lượng tích lưu ga khi mà nấu nướng làm cho lửa nó bị đỏ thì chúng tôi có bán kèm một cái bàn ga năng lớn như thế này giá bán là 130 trăm ba một chiếc đó là bán giá bán chúng tôi hỗ trợ các bạn để sử dụng kèm với bếp ga nội địa nhập ở những nơi bán khác thì họ sẽ bán nó mà là 160 nghìn và quảng cáo là hàng nhập khẩu từ nước ngoài nhưng mà không phải nó là hàng sản xuất ở Việt Nam vậy là hàng hợp tác xuất khẩu đi ờ, các nước khác mà thôi như cái tôi đang giới thiệu là được sản xuất ở khu công nghiệp Tân Bình của Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam đấy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 và các bạn đừng quên ấn vào nút like cũng như chia sẻ cho người thân của mình à, và bạn bè của mình cùng xem và nếu như lần đầu tiên các bạn ghé vào thăm kênh đó, thì chúng ta hãy ấn vào nút đăng ký để biết được à, những lần thử bếp tiếp theo của chúng tôi